chào ờ, tất cả anh em thì uh, hôm nay thông qua video này thì uh, tôi uh, sẽ giới thiệu cho anh em khi chơi tài xỉu ở đi chơi tài xỉu ở các sòng các sới có cái tỷ lệ chiến thắng lên đến bảy tám mươi phần trăm nha anh em nhé thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ sản phẩm hộp tài xỉu cảm ứng cái bộ đồ chơi này bộ đồ chơi hộp tài xỉu cảm ứng này nó hoàn toàn là không tan không tích gì anh em nhé nó vâng, bao ăn thua cho anh em trẻ hột luôn đúng không ạ nước muối nâm chân gợi đèn thoải mái những anh em nào mà đã sử dụng qua cái ờ, bộ ờ, đồ chơi cũng như là cái bộ sản phẩm một tài xỉu cảm thì anh em cũng đã biết được là cái độ hiệu quả mang lại cho anh em nó là như thế nào rồi nhé anh em nhé thì ờ, <clears throat> như anh em nào mà chưa biết hay là muốn tìm hiểu thêm về cái bộ sản phẩm cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng này thì uh, ờ, anh em có thể theo dõi cái video này của tôi để anh em à, biết thêm thông tin và tham khảo để chọn lựa cho mình cái bộ uh, sản phẩm ưng ý và phù hợp với cái dòng giới của mình anh em nhé thì uh, trước tiên thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về phần tăng tích trước để cho anh em yên tâm thì đây nó chính là cái uh, một tài xỉu cảm ứng mà tôi đã làm sẵn là mặt lục em nhé đó, thì bây giờ tôi test cho anh em phần tăng tích trước nước muối này đó, nước muối nổ rất ok nổ rất đều thì anh em vớt hột thì anh rửa nên rửa qua bằng uh, ờ, nước lã để anh em bảo quản cái ờ, cái cảm ứng nó khô ráo chơi được lâu hơn anh em nhé lau lau sạch đi để tránh nước muối nó sẽ bám vào những cái kẽ này anh em nhé nó sẽ làm hỏng phần cảm ứng mất anh em lau khô đó rồi nâm chân Đúng không xong này bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem Ồ, rất là trong Đúng em Đó, rất là trong nhé anh em nhé thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần tăng tích để à, anh em đi chơi ở sòng sới anh em yên tâm hơn và khi anh em đi chơi thì anh em chỉ cần mang được cái bộ ổn tài xỉu cảm ứng này và đây nó chính là cái máy và cái cái à, bộ nón báo dung mà tôi đã làm vào trong cái nón này đó thì khi mà có mặt lục lên thì ờ, cái nón này nó sẽ báo rung cho anh em anh em nhé cứ có mặt lục lên là nó sẽ báo rung đúng không ạ? Đó, khoảng cách của nó bắt được uh, cái bộ hột này nó rơi khoảng mét rưỡi mét bảy anh em nhé đó thì uh, tôi uh, sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa và tôi sẽ đi vào test cho anh em cái uh, bộ tài bộ đồ chơi hoặc tài xỉu cảm ứng và cái nón báo dung cho anh em bộ đồ chơi không tang mới nhất 2020 hiện nay anh em nhé thì tôi sẽ đội cái nón này lên trên ờ, để tôi cảm nhận cái độ dung và tôi sẽ báo cho anh em có lục lên thì máy sẽ báo dung đúng không ạ đây là tôi sẽ test cho anh em này máy báo dung nhá anh em nhá dung thì chắc chắn là có lục đúng không ạ lục thì anh em đánh lục tài cô cho anh em đó, có lục đúng không anh em lục tài tiếp tục test cho anh em máy vẫn dung nha anh em nhé máy vẫn báo dung báo dung là chắc chắn lại có lục đúng không anh em anh em đánh tiếp tục đánh lục tài đó lục đúng không ạ có lục tôi có mặt lục lên là mình sẽ báo lên cho anh em lục tải đúng không rất là chính xác chén này à, máy báo không dung cho anh em nhé không dung thì chắc chắn là không có không có lục đúng không ạ không có lục thì anh em đánh đánh xỉu vui cho anh em này nó không có lục anh em đánh xỉu xỉu 10 đúng không anh em tiếp tục test cho anh em máy tiếp tục báo không dung không dung chắc chắn là không có lục nha anh em nhé không có lục thì anh em đánh xỉu đó đúng không không có lục anh em đánh xỉu máy báo dung máy báo dung nhịp rất là khỏe thì chắc chắn tôi tôi chắc chắn trong này là có hai con lục máy báo dung rất khỏe anh em nhé khui cho anh em đó đúng không ạ máy báo dung nhịp rất là khỏe nên là tôi à, đoán được bên trong là có hai con lục máy báo không dung nhá anh em nhé máy báo không dung thì chắc chắn là không có lục rồi không có lục thì anh em đánh nhá xỉu đúng không ạ khui cho anh em đó đúng không ạ không có lục em đánh xỉu rất là chính xác cho anh em khi anh em đi chơi ở sòng sới cái tỷ lệ chiến thắng lên đến 7 80 phần trăm độ hiệu quả cho anh em nhé máy báo rung nha anh em nhé rung thì chắc chắn có lục đúng không ạ anh em đánh lục tài khui cho anh em này đó đúng không ạ đấy thì vừa rồi tôi à, đã test cho anh em về phần tăng tích cũng như là cái độ hiệu quả và độ chính xác của bộ à, đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và cái nón vét tài xỉu báo dung này anh em cảm nhận được cái độ uh, hiệu quả cái độ chính xác của nó lên đến uh, được uh, bao nhiêu phần trăm ạ à? với tôi thì uh, thì nó phải lên đến 8 7 80 phần trăm cho anh em có cơ hội uh, chiến thắng anh em nhé ngoài cái bộ là uh, đồ chơi uh, một tài xỉu cảm ứng mà nón quét báo dung tài xỉu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 còn ờ, đối với những anh em nào mà ở xa anh em ờ, sẽ thiệt thòi hơn thì ờ, bên tôi sẽ hỗ trợ cho anh em đó chính là gửi bưu điện hoặc là gửi nhà xe hoặc là gửi giao hàng tiết kiệm cho anh em khi những anh em nhận được hàng thì anh em thanh toán anh em có thể kiểm tra kiểm tra hàng thoải mái anh em nhé thì ngoài cái bộ đồ, đồ chơi hộp tài xỉu cảm ứng và nó quét báo dung tài xỉu không tan này ra thì bên tôi có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về à, tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất à, thị trường hiện nay nhé anh em nhé anh em nào có nhu cầu muốn được mua hàng và được tư vấn thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để trên màn hình này nhá anh em nhé thì uh, anh em đang à, xem video anh em có thể uh, đăng ký kênh này của tôi thì cái video này tôi làm đến đây là kết thúc uh, xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé